cái kinh doanh thông tin là gì các anh chị Kim muốn chia sẻ cho anh chị cái cách làm sao để chúng ta kinh doanh thông tin để cho cuộc sống chúng ta nó được tốt hơn kinh doanh thông tin là đi chia sẻ cơ hội cho người khác nha anh chị giúp người khác chuyển hóa Kiên không nói các anh chị kinh doanh thông tin là huấn luyện đào tạo giống như Kiên là trainer giống như Kiên đâu mà kinh doanh thông tin nó rộng lắm các anh chị ạ à. ví dụ như là một bạn môi giới về chứng khoán đi hoặc môi giới bất động sản hoặc là một người chuyên gia tư vấn về gọi là bảo hiểm đi thì họ đang kinh doanh về thông tin đó các anh chị ạ à. họ bán thông tin cho cho khách hàng và khách hàng mua mua cái sản phẩm dịch vụ nhưng thực ra là đang đi mua thông tin kiên lấy ví dụ như là có một anh anh làm cò làm uh, môi giới bất động sản thì anh ta biết có những uh, miếng đất rất là ngon và anh ta đi giới thiệu cho những các đại gia và đại gia sẵn sàng làm sao bỏ tiền trả phí cho anh ta hai phần trăm cho một cái lô đất nếu như lô đất 2 tỷ 20 tỷ đi thì anh ta được 20 phần trăm 20 phần trăm là anh ta được bao nhiêu tiền các anh chị là được 400 triệu rồi có đúng không anh chị 400 triệu thì rất là lời luôn và ngoài ra có rất là nhiều cái gọi là kinh doanh về thông tin ngay cả những sản phẩm về vật lý như các của anh chị giống như Quang Quỳnh đi đang sản xuất là chủ của một cái xưởng về bao bì thì thật ra Quang Quỳnh đang sản xuất về bao bì nhưng mà nếu như Quang Quỳnh biết cách đưa những hình ảnh của mình lên tiktok lên kênh youtube chia sẻ cái thông tin à, cái sản phẩm này nó như thế nào rồi bao bì này sóng hai lớp ba lớp thì nó khác biệt nhau như thế nào số lượng là 1.000 cái hoặc là 10.000 cái thì chi phí nó ra bao nhiêu thì chia sẻ hết thông tin này thì gọi là chúng ta đang kinh doanh về thông tin hoặc các anh chị nào làm môi giới làm tư vấn hoặc có những cái chuyên gia chúng ta có những cái sở trường gì chúng ta chia sẻ thì chúng ta trở thành một người đi kinh doanh về thông tin và các anh chị à, cho kiên biết lao động được trả công cao nhất là lao động gì các anh chị comment xuống bên dưới cho kiên đi ạ à. lao động được trả công cao nhất là lao động gì comment xuống bên dưới cho kiên biết đi ạ à. để kiên xem coi các anh chị có có có ý nha chị minh hòa anh thắng phạm là chất xám chị minh hòa là trí óc quang quỳnh nói là trí tuệ rồi rất là đúng nha các anh chị anh à, long Đặng là trí óc tuyệt vời các anh chị ạ à. lao động lao động mà được trả công cao nhất nó chính là lao động bằng tư duy các anh chị ạ à. hay là đầu bằng trí óc trí tuệ đều đúng cả là lao động bằng tư duy lao động được tư duy bằng là lao động được trả công cao nhất hơn những cái lao động khác chị Trinh chị Trinh Nguyễn đó là bạn bằng trí tuệ đúng rồi và cái kinh doanh thông tin được xem là một trong những ngành nghề siêu lợi nhuận ngày nay nha các anh chị làm ít mà hưởng nhiều các anh chị sẽ thấy sao à tiktok lê bóng đi một tháng kiếm vài ba trăm triệu còn ai à còn um, cái youtuber mà gọi là khoa bớt các anh chị à kiếm tiền tỷ và bây giờ đã có rất nhiều triệu đô la rồi rất là giàu có thông qua cái việc kinh doanh về thông tin rồi khi mà chúng ta kinh doanh về thông tin các anh chị ạ chúng ta tạo ra nhiều giá trị hơn cống hiến cho cộng đồng và chúng ta sẽ được tôn trọng nhiều hơn và cái đích các anh chị ạ khi mà làm kinh doanh về thông tin các anh chị sẽ được tự do hơn về thời gian và lát nữa đây Kim sẽ chia sẻ anh chị lý do tại sao chúng ta có thể tự do về thời gian và tự do về tiền bạc thông qua cái việc kinh doanh về thông tin và hiện tại có một cái ngành gọi là kinh doanh triệu đô nha anh chị Kim sẽ chia sẻ anh chị các anh chị biết đây là ai không ạ à? Đây là một người thầy chuyên dạy về kinh doanh khởi nghiệp thầy Nguyễn Thái Duy. Còn đây là thầy Nguyễn Phúc Quang Ngọc về hệ thống phế bán hàng. Còn đây là thầy à, Việt Quân, thầy Phạm Thành Long, cô Ngát Rồ, thầy Tý về với bất động sản. Các anh chị sẽ thấy rằng tất cả những người thầy mà họ dạy về giờ họ đi huấn luyện, họ đi đào tạo tất cả những người này làm đâu đó khoảng 3 năm, 5 năm, 10 năm mà cứ chừng khoảng 5 năm là họ đã đạt được sự tự do về tài chính rồi các anh chị ạ à và thu nhập của họ bây giờ hàng tháng là vài tỷ vài tỷ đồng nha các anh chị nha thì đây là những cái trainer hàng A các anh chị thấy ở Việt Nam của chúng ta mà gọi là trainer không có nhiều đâu một gọi là bao nhiêu các anh chị 100 triệu dân Việt Nam thì chưa đến 100 người là thành trainer đâu huấn luyện đào tạo đâu có nghĩa là sao anh chị một triệu người một triệu người mới có được một người là đi làm huấn luyện đào tạo làm trainer thôi các anh chị ạ à. mà trong khi đó làm nghề này thì sao ạ à? nhàn nhạt và những cái huấn luyện trainer cao cấp gọi là hạng A thì họ kiếm được tiền tỷ và bây giờ đều là những người tự do về tài chính hết rồi tự do tài chính từ việc kinh doanh thông tin kinh doanh thông tin là ngành siêu lợi nhuận nha anh chị nha